đây này Ok xin chào tất cả anh em đã trở lại với kênh Khả Nam ơi Đây tối hôm nay thì à, cũng sau một vài ngày cố gắng thì hôm nay Khả được top 4 tông kim trận hai à, trận hôm nay nha nam trận 21 ngày hôm nay thì 21 à, mốt hôm nay thì nó thiệt là trận đầu cái giai đoạn đầu tiên á thì cứ hai bên cứ đánh ngang qua ngang lại thì Khải không thể nào có điểm nam không có một điểm đâu luôn á rồi đến phút 35 ờ, 40 trở đi thì lúc đó tự nhiên nó cảm giác là hai bên đánh qua đánh lại nhảy qua nhảy lại á bắt đầu lúc đó nhảy số luôn nè đó lên tập 4 nè à, lúc nãy Khải nhớ không làm là giết 116 mạng đó anh em ok chưa đơn giản như đâu mà nè bà tăng hôm nay top 1 của long đao này à, cậu gã view của long đao này châu tinh tinh là như là gió đang khả là thủy yên này đó còn ông trùm 83 tên n là chắc chắn thiên nhẫn này 14 relation là thiên nhẫn dọn dưới gà là gió đang tên tèo hoàng phái gì không biết mạnh ca như là đường môn Levator như là gió đang đó còn lại bên dưới là những phái cũng như là gió đang thiên nhẫn này nọ anh em còn thúy yên đó anh em thấy chưa độc hàng một mình Khải Tiến nằm trên top thôi tại vì bữa giờ này Khải không tập luyện này từ cái top 13 đến top 16 đến top 11 top 10, top 10 các kiểu nhớ một trận là như là 11 là cao nhất chưa nên nổi top 10 ngày hôm nay thì ờ, cái thế trận nó đánh kiểu nó hay hoàn toàn đó nó, nó ờ, kiểu là vẫn ở giao tranh giữa nhưng mà mình thì mình cái đến phút cuối cảm nhận không không ngờ luôn là tự nhiên 20 phút cuối là lúc đó phút 40 rồi là tự nhiên bên tấn bên mình tràn qua ồ ạt luôn đầu là mình đánh đầu thằng đó nó đâu thằng đó lên điểm liền luôn nè thấy chưa ok anh em cho anh em xem xét đồ nha đây nhiều anh em hỏi thì nói chung bữa giờ kháng chưa sau đồ đâu tại vì sao Khả đang chờ cơ hội để lên top tông kim cho anh em xem thử nó xét đồ Khả như thế nào Mà đánh như thế nào lên top tông kim Đây anh em Đây Thử ghi sập mạng ha Thì nói chung là bình thường thôi à, ờ, Khả với Hiếu là 80 chón 80 chậm thôi anh em Đây 80 chón 80 chậm Chón này Chón này Chậm này Cứ dòng một thôi Chậm này Rồi còn lại là áo mọc nhẫn mọc nhẫn mọc dây mộc còn lại là dây chuyền kim nhật ngọc bội kim đó rồi anh em xem video thì đừng quên đỡ lại cho khả một like chia sẻ cho anh em ơi hiện tại bây giờ nếu chung khả cũng úp khá là khỏe khỏe chỗ gì úp cấp mức đồ các kiểu rồi anh em ơi khả lên được top 4 thứ yên nha chín mươi ba cấp top 4 thứ yên còn top thế giới thì 96 rồi đó nói chung là hôm nay cũng là một ngày không không ngờ luôn em cái, cái trận thông kim này không ngờ mình tự nhiên lại lên top 4 luôn á phút cuối thả ra một cái đầu tiên mình đánh phạt ở đâu giết mạng đó phạt đâu giết mạng đó mình nhớ không làm là một một pha được một pha lưng chạm 21 phút cuối luôn lên phát một luôn nè cũng không rõ nữa không rõ nữa anh em ơi hello anh em mới vô nha ok anh em đó à, nói chung anh em xem video này đừng quên để lại cho khám like chia sẻ ủng hộ chơi anh em ơi chúc anh em xem video vui vẻ đừng quên cho thiên uh, sida này một like chia sẻ cho anh em chọn tống kim 21 giờ mỗi bên gần 200 người đó anh em ạc tây nha anh em gần 200 người đó anh em không biết đâu anh mà giỏi đã thành công rồi có gì ngày mai hay ngày khác đánh tiếp cho anh em xem nha đó gì đâu <laughs> lâu lâu lên bản anh em